Xin chào anh em, hôm nay tổng đại lý cờ bạc bịp giới thiệu với em tất cả các loại mẫu máy đánh bài trên thị trường Việt Nam mà bên tổng công ty nhà tôi phân phối. Từ những mẫu máy đánh bài giá rẻ để anh em đi chơi sòng sới nhỏ cho đến những mẫu đánh bài đẳng cấp nhất trên thị trường để anh em chơi sòng sới lớn để anh em giúp anh em chiến thắng tuyệt đối tất cả các cuộc chơi anh em nha. Đây đó là cái con S888 Samsung, đây là con S7 CVK 450 máy chủ lực nhất tôi mới giới thiệu anh em đó là cái con CVK 700 anh em này đây là CVK 600 ngụy trang trên iPhone X đây là con VP6 giá rẻ thì ngoài ra là tôi có rất nhiều mẫu máy trong khuôn khổ làm clip thì cái khung hình nó hơi nhỏ tôi không bày hết ra đây anh em nha bên này là tất cả các loại phụ kiện soi bài mã vạch các loại mẫu đồng hồ nhà tôi đều cung cấp hết đây là các loại ví bóp để soi bài mã vạch đúc tiền đúc chứng minh thư hoàn toàn bình thường hay là điện thoại cùi bắp 1280 rất là nhỏ gọn thiết kế nhỏ gọn để anh em soi bài mã vạch rất là chuẩn chỉ anh em này thì em lưu ý này máy là phải đi kèm theo bài nhà tôi bài nhà tôi là bài mua quán tạp hóa bình thường xử lý qua công nghệ ma bạch tất cả lại mẫu bài nhà tôi đều cung cấp hết bài đáp bổ ca rất là phổ biến hay là bài rồng vàng rồng đỏ kim cương xanh kim cương đỏ anh em ở vùng biển địa phương nào chơi cái mẫu bài gì alo trực tiếp lên số điện thoại 0984 31 để được tư vấn miễn phí về tất cả các sản phẩm liên quan đến dụng cụ cờ bạc bịp tại em nha đi kèm với máy cũng sẽ có cái tai nghe siêu nhỏ em đi chơi lúc cái tai nghe vào trong rất là kín đáo chỉ nhỏ hạt đậu thôi anh em này thì hôm nay làm clip tôi sẽ để chế độ ra ngoài để em cùng trải nghiệm nhưng khi em đi chơi đeo tai nghe giúp tôi em nha thì cái máy đánh bài này là máy chủ lực nhất đó là con CVK 700 lắp sim nghe gọi lướt Zalo Facebook bình thường máy này cải tiến rất là nhiều rồi pin rất là trâu bò anh em sạc hai tiếng em chơi liên tục 10 12 giờ đồng hồ máy này thiết kế 6 cam đa hồng ngoại chơi ban ngày cũng như là ban đêm máy báo cực kỳ chuẩn chỉ chính xác và thiết kế y như con iPhone hoàn toàn bình thường không có gì khác anh em nha thì chăm nghe không bằng một thấy chăm thấy không bằng một nhìn bây giờ tôi sẽ đi vào thực tế đánh đôi ba tiếng bạc ở miền bắc chơi ba cây sâm phẩm liêng miền nam binh sập sám binh ấn độ ngầu hầm và bài cào đều chơi hết anh em nhá em chơi môn gì em sẽ chọn môn đấy bây giờ tôi sẽ để cho đánh cho em đôi ba tiếng bạc tôi sẽ đánh cho em môn binh sáu lá anh em này máy cao thấp xô sạch đều báo hết anh em nhá đặt vứt xuống là báo vào rất là nhanh 4 máy chỉ báo 0,1 giây thôi là báo rất là nhanh rồi tôi sẽ để chế độ long ngoài đây tôi đánh là bốn tụ anh em này em ừ. tập trung coi hết cái clip này để xem cái video này có chuẩn không Đấy, máy báo có chính xác không anh em này em tập trung nhìn giúp tôi anh em nhé em thấy không máy nó đã xếp sẵn rồi anh em nào xếp sẵn rồi là sẵn đánh thôi đấy rất là chuẩn luôn tiếp tục cho anh em này thì em đi thử hàng đi trực tiếp cơ sở thử hàng nhà tôi thì có hai cơ sở chính ở Sài Gòn thì em qua bến xe miền Đông bến xe miền Tây Hà Nội em qua bến xe Mỹ Đình bến xe Gia Bát anh em nhé nhân viên đó là tư vấn miễn phí cho anh em máy báo hai anh em chỉ cần bỏ hai lá nó có rất nhiều chế độ báo xả lá bốc báo một nhà lớn nhất hai nhà lớn nhất thì báo cả làng anh em này đấy, tôi đánh cho anh em đây là môn binh anh em binh sáu lá này đấy để anh em xem là máy này em có tám cái đồng tiền bát gạo anh em mua hàng không anh em thấy không rất là chuẩn luôn đây nó cũng xếp sẵn luôn rồi anh em nha rất là dễ chơi thôi chính xác tuyệt đối luôn tôi chuyển sang cho anh em chế độ đánh bài cào ở miền Nam anh em nhá máy này thiết kế hơn 100 trò chơi đấy thì em nên thử hàng thì tôi sẽ lập tức là tôi sẽ hướng dẫn và thao tác cho anh em rất đơn giản thôi 3 đến 5 phút là anh em thể chơi ngon lành các bộ môn ở Việt Nam rồi máy thử máy móc ngon lành luôn anh em này đấy, đây là tôi đánh bài cào đấy, thì khi em đi chơi anh em không muốn để máy ra ngoài em đánh những cái phụ kiện kết nối anh em nhé, máy báo bốn lập tức tôi bỏ bốn lá lên bộ đánh bộ môn bài cào miền Nam anh em nhé vẫn là số người chơi bốn số người chơi có thể tăng giảm tùy ý theo anh em 8 nút là tôi khẳng định với anh em đây này 8 nút anh em này là đánh phải ngon rồi anh em này đây chỉ bảy thôi anh em nhá đây đánh chất cơ này đấy, kỳ lẹo anh em một hai tay nữa này máy móc không thể sai được con người có thể sai nhưng máy móc không thể sai hai máy báo hai tôi chỉ bỏ hai lá đi thôi chia tôi khẳng định luôn bài tôi là to nhất rồi đấy, 9 nút anh em thấy sáu một hai anh em này đấy và tôi sẽ chuyển sang cho anh em là cái chế độ là đánh liêng ở miền Bắc để em xem máy này chơi rất nhiều trò chơi anh em nhá trò gì cũng thể chơi ngôn này thao tác thì đơn giản ngôn ngữ thì bằng tiếng Việt anh em này máy thì hoàn toàn bình thường ngụy trang trên một con iPhone các loại mẫu iPhone các loại mẫu máy số người chơi thể tăng giảm tùy ý anh em nhá địa hình cao thấp gồ ghề đặt lên đây vẫn báo anh em là máy báo ba rất là nhanh anh em nhá ba lá đây đặt đầu cũng báo chín anh em thấy không rất là nhanh tôi để tôi để dọc xem sao ba máy báo ba anh em thấy không rất là đẳng cấp cầm trên tay này vẫn báo bình thường luôn vẫn là ba anh em thấy không kỷ niệm cho anh em này Đấy, đây là máy đẳng cấp anh em nhá đẳng cấp là hai ba bốn năm sáu đây là đấy liêng miền Bắc anh em này bộ môn liêng thì anh em không xa lạ gì cả đây chín nút khẳng định anh em to nhất rồi anh em thấy không máy báo cực kỳ chuẩn luôn anh em nhá đấy 8 nút này 9 nút này anh em thấy không chơi trăm trận trăm thắng khi có cái công cụ hỗ trợ đó cái máy bài này là đúng này máy báo hai tôi cứ bỏ hai lá đây đánh liêm miền bắc anh em nhá số người chơi tăng giảm tùy ý theo ý của anh em muốn bảy tám chín em thấy chưa liêm chưa anh em nhá liêng gặp chín chưa anh em anh em quan tâm sản phẩm anh em alo tôi không chín tám bốn ba một tám như này đây em rất thực tế số người chơi thì tăng giảm tùy ý nhá tôi sẽ tăng số người chơi lên một một tụ nữa để xem máy báo có chuẩn không đấy anh em nhá năm tôi sẽ đánh 5 người hôm nay làm clip tôi sẽ để lo ngoài em chưa thấy kết nối tai nghe siêu nhỏ anh em nha nhà tôi đại lý lên giá cả rất phải chăng cho anh em thôi nên em không lo đắt nhá máy báo một cứ nhẹ nhàng bỏ một lá đi đánh năm tụ anh em này đó, anh em lên thử hàng thực tế thì Hà Nội anh em qua bến xe Mỹ Đình bến xe Bát Sài Gòn anh em qua bến xe miền Đông bến xe miền Tây tôi khẳng định luôn 8 là to nhất rồi 10 nút này 8 này anh em này thấy chưa đồ đạc chuẩn đét luôn không thể sai được anh em nhá Đấy, thì vừa rồi tôi giới thiệu với em cái máy đánh bài CVK 700 máy chủ lực nhất đẳng cấp nhất đánh 10 trận thắng cả 10 em quan tâm sản phẩm thì alo số điện thoại trên màn hình tôi 0984 31 48 nhà tôi đã có 15 năm kinh nghiệm trong thế giới ngầm nội dụng cụ thiết bị cờ bạc nhà tôi để cung cấp hết em nha giá cả phải chăng Đấy, bầu cua tài xỉu hack game trên điện thoại động máy đánh bài kính áp tròng nhà tôi để cung cấp hết bát tàng hình đĩa khiển đĩa chiều bài lỗi công ty em quan tâm sản phẩm là anh em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 cái loại mẫu bài nào em alo tôi ở trên thị trường bài nào nhà tôi cũng cung cấp cũng xử lý được thì bài là bài tạp hóa bình thường thì anh em tôi nhà tôi lấy bài đấy về nhà tôi xử lý qua cái công nghệ nhìn xuyên bài để anh em có thể nhìn được em đi nhá bài là phải bài nhà tôi nhớ anh em hỏi tôi là bài nào xuyên được không là bài bài nhà tôi nhưng bài nhà tôi thì bài hoàn toàn bình thường đây là cái bài double ca rất là phổ thông nhìn xuyên rất là nét luôn anh em nhá Ê, cái cặp kính áp tròng ạ thì của nhà tôi có tất cả các loại nước khác nhau đây trên màn hình là đây kính mỹ là kính tốt nhất tôi quay video là kính tốt nhất cho anh em thì kính thì các loại nước như là quảng châu này hàn này nhật này mỹ này thái ở Thái Lan là đều có loại các loại kính khác nhau các mẫu khác nhau để tùy từng giá thành với nhau anh em nhá thì giá thành rất phải chăng thôi anh em mua một cặp kính này anh em đeo vào rất là bền bảo hành đổi mới một tháng bảo hành miễn phí một năm để anh em đi chơi hỗ trợ anh em chơi bài lá bịp thì anh em biết rồi không phải ai cũng có thể học được đánh bài lá bịp không phải ai tay cũng dẻo không phải ai cũng là thầy là thợ thì khi tay mình to mà mình đánh rất là vụng về thì làm sao mình hỗ trợ thì thắng cuộc chơi được thì anh em đến cái cặp kính áp tròng này cái cặp kính này anh em đeo rất đơn giản em nhá anh em cho cái kính ra tay đây tôi hướng dẫn này để anh em hiểu này đấy, anh em anh em mua hàng anh em xem được video của tôi là anh em biết cách sử dụng rồi đấy thì trên kênh của tôi có cái, những cái video hướng dẫn clip hướng dẫn cách đeo kính hoặc anh em mua hàng anh em cứ alo tôi là tôi gửi cái video hướng dẫn cho thì tôi hướng dẫn luôn chi tiết cho anh em này nó rất đơn giản thôi anh em nhé anh em lấy cái bông tăm anh em uh, cho tay này anh em nhìn này thì nó không có gì khó khăn cả cái kính này thì rất là đơn giản kính này luôn là anh em là tín đồ bài lá bịp anh em không xa lạ kính áp tròng gì cả những cái năm trước kính nó còn nó còn đồ cũ nó còn hơi cũ nhưng kính của năm nay đầu tiên đeo không nhức mắt không chảy nước mắt thứ hai là chơi buổi tối không có ánh dạng quang không phản quang thứ ba là đeo rất êm rất mượt thứ tư là nhìn rất lét anh em nhá sáng như đêm trăng rằm luôn anh em đeo kính và anh em đánh bài thì luôn giành chiến thắng người ta bảo các cụ câu biết địch biết ta thì trăm trận trăm thắng đi chơi thì gọi là cầm 2 triệu đi thì tối lại cầm 10 triệu về anh em nhá tôi quay cần anh em cái len mắt này rất là siêu mỏng Đấy, cực kỳ mỏng thôi nó không phải không một mm thôi anh em nhìn thì nó có màu tím nhưng nó thiết kế màu tím ra để anh em đeo vào mắt ăn đúng cái con người mắt của anh em đấy em luôn luôn anh em giành chiến thắng em nhá không bao sợ thua tha đấy đây cái đồ đẳng cấp rồi thì tôi cũng phải giới thiệu nhiều kính em này kính nó cải tiến rất là nhiều rồi anh em nhá đấy thì cái kính anh em này hướng dẫn cách đeo là anh em cho tay trái như tôi như này em cầm tay phải em dương mắt em ra dương to mắt ra anh em đặt nó ấn nó vào đặt thẳng hướng thẳng đứng vào là nó tự bắt mắt anh em khi em đi chơi bài lá anh em đúc sẵn đúc sẵn vào trong người đúc sẵn cái lọ này vào đấy thì anh em đi chơi anh em không chơi anh em đúc lại cái lọ này cho nước suối vào anh em đi chơi nhá tôi hướng dẫn này có một cái lọ sơ cua đây anh em sợ cái lọ thủy tinh nó vỡ anh em đúc hai cái mắt sang hai cái len sơ cua này em đi chơi cầm đúng cái lọ nhỏ gọn đúc túi quần hoặc cốp xe hoặc em cho nước suối vào đây Đấy, anh em lại vặn nó lại thì đeo ra nhà vệ sinh lúc người ta sòng sới người ta thiết kế ra chơi anh em ra anh em đeo đeo xong thì anh em lại bắt đầu vào chinh chiến bài lùa đúng một cái bài vào thôi bài là luôn luôn này anh em này bài là bài mới khui hộp anh em nha mới đét đẹp rồi này đó chứ không phải là bài bài cũ nhá tôi làm video tôi cắt ra để tôi chia bài tôi giới thiệu anh em để anh em biết là nó như thế nào thôi em đi thế này mình đánh xanh chín rất là vất vả thua tha đến lúc này mất nhà mất cửa mất vợ mất con anh này đánh những cái tiếng liêng ở miền bắc mà gặp hàng mà anh em biết rồi gặp hàng thì anh em là thua luôn đấy thì cái cặp kính này nhà tôi đó là cái kính gỗ này đấy, có hộp với rất đoàn hoàng tử tế luôn đấy không phải cái đồ vớ đồ vẩn anh em nhá đấy đồ có bảo hành đồ mới đi kèm cái hộp sơ cua này một cái gắp kính này một cái cặp mắt này mới bên một mắt này cái kính này là cái ưu điểm nó này mua một cặp kính hai người đeo đấy là mỗi người đeo một mắt được anh em nhá để không để làm mất thời gian của anh em nữa bây giờ tôi sẽ trực tiếp cho anh em biết là nó nhìn nó led như nào thì đây nó là cái kính thử thôi em nhá thì tôi đưa vào mắt camera thì nhìn nó không thể led bằng em đeo kính này vào mắt được em này để anh em biết này cái kính đọc được cả chất em này cháo ngẫu nhiên đọc được cả chất luôn để anh em không mà sợ thu tha ở đây là đọc cả chất em này đây là con cao bích này anh em nhìn này led không nhìn ngược đây vẫn là con năm cơ đấy để anh em biết như thế nào nhìn ngược nhìn xuôi đây vẫn là con bích đấy cái chữ a to đùng em này đấy g là gizo đấy di tép đấy em biết chơi rất là dễ em nhá đây còn ba tép này em nhìn có dấu vạch đâu dấu vạch ở dưới này nó thể hiện chất tép đấy đây là số 3 này đấy không thể hiện một cái dấu gì đó là con 5 bích em nhá để em biết đấy đây nó là con quy bích cũng không thể hiện cái dấu vạch gì đấy đây là dấu cái dấu thập để dấu cộng này nó là à, con 10 là đây con 10 cơ còn bên này là con cái tròn tròn này là để hiện chất cơ em nhá đấy, thì tôi cháo tiếp này Đấy thì đánh như đánh bài ngửa anh em biết rồi, ở miền Bắc thì chơi sâm, chơi phẩm, nên chơi liêng, chơi ba cây đều nhìn rất nét. Ở miền Nam thì chơi binh sập sám, binh Ấn Độ, ngầu hầm năm lá. Thế nên miền Nam cũng rất dễ này. Đấy, đây là con năm tép anh em nhìn cái vạch kẻ chất đây anh em thấy không? Đấy, nhìn nó to kín cả cái bài này mà anh em không nhìn được kiểu chả ai nhìn nữa anh em ạ. Đây con uh, ca tép này. Thì khi em đeo cặp kính vào led rất là nhiều đây kính thử thì nó không thể bằng anh em đeo vào mắt ăn đúng vào mắt được em ạ. Đây là con 6 này, 6 bích này. Thì em hiểu như thế. Đó, đây là 8 rô này, em thấy không? Rất đơn giản, rất hiệu quả thôi đánh môn gì mà nhìn bài lái em cũng chiến thắng này ba bích này nhìn ngược nhìn xuôi là ba bích này hai nó là hai rô em nhìn này đấy em hiểu rất là dễ chơi át rô này đấy quy rô này anh em nhá rất là đơn giản con chín nó là cái thể hiện cái chữ móc chìa khóa là chín rô này em biết rồi đánh bài ngửa sao anh em thua được 10 tép này 10 tép dấu cộng này đấy, đây là con sáu cơ này nhìn ngược nhìn xuôi vẫn là con sáu cơ này đấy vậy bích này em thấy không chuẩn đét đẹp luôn đấy đây là con 8 này 8 tép anh em nhìn này đấy chín là đây con chín cơ này móc chìa khóa này đấy, di bích này em hiểu rồi thì à, để nói về đồ chuẩn thì tôi phải giới thiệu nhiều thì em nên tôi cứ thử hàng thực tế ở thì nhà tôi là anh em nên trực tiếp đến xem để mình xe giá bà Nội hoặc bến xe miền đâu Sài Gòn gần đâu qua đó để thử hàng của tôi là anh em cái ra cả kính này thì giá thành thì nó rất là rẻ thứ hai là rất là chuẩn cái hàng này dùng một vài năm nó rất là ok anh em dùng đôi ba tháng không thích quay lại hàng tôi đổi hàng đổi hàng khác cho anh em liên quan đến sóc đĩa hay bài lá bịp đĩa tuế anh em thì ngoài ra tôi thầy thợ vẫn có thầy thợ để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 anh em đi thế này không chơi xanh chín nhá Đấy, chơi xanh chín em thua tha đến lúc anh em thua tha vất vả lúc uh, đi tìm đồ lúc anh em là người lỗi mốt rồi thì ngoài ra tôi thật với anh em này anh em ở xa thì sao tôi gửi xe khách xe ca cho anh em anh em xem hàng kiểm tra hàng thử hàng đúng hàng thanh toán để anh em có đồ chơi chuẩn để hỗ trợ anh em chơi ba vùng miền bắc trung nam cái cặp kính áp tròng thì xuyên đá bài này luôn luôn giúp đỡ anh em dành chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi anh em nhá kính nhà tôi có nhiều nước khác nhau quảng châu này hàn này hàn quốc này Mỹ này Nhật này anh em Thái Lan này đồ gì cũng có lên các loại mẫu mã để hợp với túi tiền anh em dao động từ một này một triệu rưỡi hai triệu hai triệu rưỡi ba triệu nó rất là nhiều giá em hiểu đấy anh em nên em hoàn toàn yên tâm để giúp đỡ anh em để em đi chơi bài tất cả loại mẫu bài nhà tôi là cung cấp hết anh em nhá thì mua một cặp kính này tôi khẳng định luôn tặng một cây bài để, để anh em đi chơi để luôn luôn giành chiến thắng đồ đạc chuẩn chỉ anh em nhá đấy thì em lên trực tiếp bến xe biển bến xe bà nội bến học bến xe đông sài gòn đấy cái đồ thật em bảo nó sai không sai nó không có cái gì để nó sai cả thì anh em nhìn thực tế để anh em biết anh em đeo cặp len mắt và đeo thẳng mắt anh em ạ nhìn nó lét hơn gấp đôi anh em đeo kính thử anh em nhá đấy thì cảm ơn anh em xem video của tôi chào anh em thì hôm nay chùm cờ bạc bịp nhà mình ra mắt một video mới giới thiệu đồ chơi sóc đĩa mới nhất dành cho bộ môn sóc đĩa bịp hàng này đẳng cấp ưu việt nhất anh em nha thì anh em nhìn trên màn hình cũng biết là mình muốn giới thiệu với em cái đồ gì rồi hàng đẳng cấp nhất trong sóc đĩa bịp đó là cái bát tàng hình không tang không chân sạc đời mới nhất của cái năm gọi là đẳng cấp nhất của 2019 anh em nhá anh em nào đã chơi những cái hàng bát thì anh em cũng biết cái độ hiệu quả và chính xác của nó như thế nào anh em thời gian trước những cái loại bát như là bát thành bát trôn bát cạnh thì anh em chơi cũng rất nhiều tăng chứng mà đi soi anh em cũng không có cái tính ưu việt của nó anh em đi chơi cũng rất để lộ bạc bây con bạc rất là già rồi hàng bát nhà mình bây giờ là bát đẳng cấp nhất anh em nha tất cả các loại bát là bát đẳng cấp một chín một mười luôn bát thị trường như nào phôi ra làm sao thì bát nhà mình nó y hệt như thế khẳng định luôn không một tăng chứng gì anh em nha tất cả các bài test về bát là nhà mình đều vượt qua hết đẳng cấp nhất để anh em chơi anh em luôn luôn giành chiến thắng vào cuộc chơi không bao giờ thu tha được hàng đẳng cấp nhất đấy anh em biết rồi ngày xưa bát là có tăng chứng là bao soi hay là thử phấn rôm thử bút giọt xạ là tất cả là đều không thể qua được rất dễ lộ bạc hay là đun nước sôi ngâm nước sôi nước lạnh đều không thể qua được những cái thế hệ bát đẳng cấp của 2019 này bát 4.0 này là qua tất cả các bài test em nha nên anh em hoàn toàn yên tâm hàng này không chân sạc ngày xưa phải là sạc chân kim anh em sạc rất là nhì nhằng và đặc biệt những cái nhược điểm của dòng bát ngày xưa đó là cái thời lượng pin rất là kém chỉ hai ba tiếng là anh em chơi và anh em đã hết pin và đặc biệt là anh em chơi nó chỉ có một lúc 30 phút là bát nó nóng đít bát nhưng bát nhà mình bây giờ chơi cái thời lượng của nó lên đến bảy tám tiếng anh em nhá đấy lên cái thời lượng pin rất là dài anh em chơi canh bạc dài anh em hoàn toàn yên tâm luôn và đặc biệt là nó không phải sạc chân kim anh em nhá sạc bệ là bệ luôn là không một tan tích gì sạc là sạc bệ nhá bệ từ đấy bệ không trôi anh em nhìn thấy không anh em chỉ cần đặt bát vào là anh em sạc đây bát này nhà mình là nó là sạc đầy anh em nhá đấy là anh em có thể sạc rồi cực kỳ tiện lợi và không phải nhì nhằng một điều gì cả đấy bát không một tang thì tất các mẫu bát trên thị trường là anh nhà mình đều có hết nha anh em nhìn anh em để ý biết bát phít nhựa cho trẻ em này hay là bát long phương bát hải dương đấy, hay là cái bát bát tràng bát hoa bát cổ anh em ở vùng miền địa phương nào chơi mẫu bát gì thì chọn hoặc là các loại mẫu bát nó lạ thì anh em chụp hình gửi cho mình mình sẽ làm cho đúng mẫu bát của anh em mình khẳng định luôn cam nhà mình là cái loại bát này là camera chống mù anh em nha đấy cái camera nhà mình đã tráng một cái lớp xứ để qua tất các bài test nước sôi nước lạnh nên anh em hoàn toàn yên tâm anh em như cái bát ăn cơm bình thường luôn anh em đang ăn cơm anh em rửa bát thoải mái úp vào dàn bát mai vẫn đem ra chơi bình thường và đặc biệt nó tráng một cái lớp xứ anh em rơi rồi rơi cái mức độ nhẹ là không thể vỡ được không sứt mẹ được nên anh em hoàn toàn yên tâm đấy mình khẳng định luôn như thế nên yên tâm hoàn toàn một điều luôn anh em nhá đẳng cấp nhất để anh em chơi đấy hàng này hàng không tăng trứng thì mình sẽ qua test anh em những cái bài như là soi hàng này à, qua các sòng sới là anh em này anh em bao soi luôn này trong veo anh em nhá trong như ngọc trinh luôn kể cả thành ở cạnh luôn anh em hoàn toàn yên tâm luôn không phải lo lắng một điều gì cái thời buổi 4.0 bát là rất là đẹp anh em nhá đấy thì nó tùy từng cái phôi bát để ra các loại uh, mẫu khác nhau nhưng tất cả đều không có tăng chứng anh em hoàn toàn yên tâm nó đẹp nó chuẩn chỉ đét đẹp luôn anh em nhá bát anh em ăn cơm như thế nào thì bát nhà mình nó ỉa như thế nên anh em hoàn toàn yên tâm về cái loại bát này đấy anh em nhìn này trong veo vèo vèo luôn hàng đẳng cấp nhất để anh em chơi cái loại bát này sạc thì sạc từ thời lượng pin thì pin khỏe nên anh em không phải lo lắng một cái điều gì cả thì mình giới thiệu cho anh em cái bát này là mình kể thầy thợ mình khẳng định luôn như mình kiểm tra thì mình mới biết là camera hay là tăng chứng ở đâu nhưng các thầy thợ con bạc già mình khẳng định luôn có nhìn bát cũng không biết là bát nó như thế nào nó ra làm sao cho vào soi nhìn thoải mái xử đổ nước sôi này kho thoải mái em nhá nên em hoàn toàn yên tâm luôn cái hàng này đẳng cấp nhất này đấy đi kèm với nó thì anh em biết rồi không thể thiếu những cái bộ màn soi thì màn soi nhà mình tất cả các loại màn soi dụ màn cúi bắp màn iphone hay là cái khoảng cách của cái màn này là khoảng cách của nó là 10 đến 20 mét anh em nhá từ tầng 1 lên tầng 2 lên tầng 3 đều soi hết phòng nọ sang phòng kia đều bắt được hết nếu anh em mà chơi rừng chơi núi chơi dãy chơi gò đồi cao thì anh em chuyển sang cái màn khuếch này anh em nhá cái màn khuếch này khoảng cách của nó bắt được từ 50 đến 60 mét đấy nên anh em hoàn toàn yên tâm cái hàng này màn hình này 2,5 inch này cái màn hình khuếch tự động bắt tự động nên anh em hoàn toàn yên tâm luôn đẳng cấp cao cấp chuẩn chỉ cái đồ này thì là chơi anh em luôn luôn giành chiến thắng này đấy thì để mình đã soi anh em đôi ba tiếng bạc anh em nhìn cái cái hàng này nó nó chuẩn chỉ như nào anh em nhá đấy mình ờ, úp vào mình sau anh em anh em nhìn úp vào phát đây này là anh em nhìn thấy là chuẩn chỉ chuẩn đen đèn đúng không tứ trắng anh em nhìn thấy chưa đấy mình xong anh em biết này anh em xong nó sóc thoải mái sóc kiểu gì cũng được nhìn chuẩn đen đèn này mình bấm luôn này tiếng này nó ba trắng anh em nhá không thể sai được này ba trắng này đấy chồng quân chồng vị nó báo hết soi cực lét luôn anh em nhá đấy mình xong anh em nhìn này sóc thoải mái luôn bấm này mình khẳng định luôn tiếng này chồng quân chồng vị vẫn là sấp đôi anh em nhá tất cả các góc dồn quân ai cầm cái sóc cái cũng chuẩn đét đẹp luôn anh em lưu ý này trên thị trường bây giờ nó là có ba cái mẫu bát thứ nhất nó là bát màu thứ hai là bát wifi và thứ ba nó là cái bát gọi là bát như là mình đang giới thiệu đây đấy là rất là chuẩn chỉ luôn là loại bát khiển anh em nhá là dùng có cái đĩa đĩa bát là có cái đĩa à, có cái khiển của nó đấy có ba loại thế một là khiển này hai là màu ba là bát wifi đấy anh em chơi cái mẫu gì chơi cái loại gì thì cứ alo trực tiếp lên số điện thoại cho mình tứ trắng anh em nhá đấy sáng như đêm trăng rằm luôn như tivi luôn này không cần phải xoay bát anh em biết ngày xưa các bạn bát ngày xưa là phải xoay bát xoay biết thì nó mới báo này bát này chỉ đặt xuống à để rất là lâu vẫn mình vẫn có thể báo bình thường anh em nhá nên em cực kỳ chuẩn chỉ luôn cái đồ này không chơi thì không có gì đồ thì chơi cả anh em ạ cái bát này là bát thế hệ 4.0 rồi nên anh em hoàn toàn không phải xoay bát này chuẩn đen đẹp ba trắng này anh em nhá không thể sai được này đấy thì có ba loại bát một là bát màu này hai là cái bát wifi wifi thì mình tích hợp trên cái dòng iphone anh em nhá là anh em có thể báo trực tiếp cái dòng điện thoại iphone anh em nghe gọi bình thường và thứ ba là cái bát khiển có một cái đèn mốt anh em ờ, bấm cái là anh em cũng có thể uh, điều khiển uh, mở lúc nào là tùy anh em anh em nhá đây mình thử em đôi ba tiếng nữa này anh em đánh cái đồ này chuẩn đét này đẹp rồi sấp đôi anh em này 10 triệu sấp đôi này có cái đồ đi chơi thì anh em luôn luôn là giành cái thế, thế chiến thắng rồi vào xong vào sớm mình khẳng định luôn không mà phát hiện ra nó như là cái bát bình thường luôn chơi anh em chơi chơi năm bảy tiếng anh em nhá đấy vẫn tiếp tục sắp đôi này tròn xoe này sáng như tivi luôn anh em nhá đấy anh em đi chơi chỉ luồn đúng cái bát thôi đi ai được quân vị ai được mà đi chơi cái loại chơi chơi sạc từ anh em nhá không phải chơi sạc kim như ngày xưa rất là nhì nhàng anh em đi chơi luôn luôn là rất là khó này tiếp tục ba trắng này anh em thấy không sáng như em trăng rằm luôn anh em biết nha ngày xưa cái loại bát đó, là anh em đi chơi là để sạc kim cái nhìn nhà cái sạc cái sạc từ này anh em đi chơi chỉ còn này hết pin em về anh em chỉ cắm sạc vào như này là nó bắt anh em nhá các mẫu bát khác nhau anh em đều nhà mình đều cung cấp hết các loại màn màn khuếch màn đen trắng màn 63 à, anh em cứ liên lạc trực tiếp số điện thoại 09843148 thì mình sẽ uh, gửi bát cho anh em các mẫu bát anh em để anh em tư vấn anh em nhá mình khẳng định luôn chống màu tại sao mình lại nói là chống được màu vì nó tráng một cái lớp xứ rồi anh em nhá khi nó tráng lớp xứ nó có hai tác dụng một là chống mù để cho qua các bài test như là nước sôi nước lạnh này hay kho lửa và thứ hai nó là chống là khi nó tráng cái lớp xứ như thế thì để khi anh em thầy thợ soi là không bảo thấy được camera đấy đặc biệt là đập ra năm bảy miếng mình khẳng định luôn đập ra năm bảy miếng cái đít bát này anh em nhá không có một tang chứng gì đấy trừ khi anh em đập vụn xoa như mịn luôn thì mới có thể phát hiện ra thôi vì nó chỉ như một cái hạt đỗ siêu nhỏ anh em hoàn toàn yên tâm không bao giờ có thể phát hiện được anh em nhá bát nó giống y chang như bát bình thường luôn tất cả mẫu bát anh em hoàn toàn yên tâm luôn Đấy, bát làm cũng được các loại bát fit bát phiếc đều ok hết anh em nhá anh em nhìn này tất các bát này bát lạm được anh em nhá trong veo vèo vèo luôn này bát lạm được anh em nhìn thấy không như đêm trăng rằm luôn Đấy, không có một cái tăng chứng gì anh em nhá nên anh em hoàn toàn yên tâm về các mẫu bát để mình cung cấp ra thị trường hàng nhà mình mình nói thẳng luôn này bán ra là có bảo hành anh em nhá anh em lên là mua hàng lên mua hàng là anh em lên thoải mái anh em thử hàng anh em nhá đấy được xem hàng thử hàng thoải mái luôn anh em này tất cả phít nhựa này trong veo vèo vèo luôn này anh em nhìn này anh em lên xem hàng kiểm tra hàng thoải mái sóc thoải mái anh em nhá để anh em kiểm chứng xem là đúng như mình làm video đúng như mình quảng cáo không nên anh em hoàn toàn yên tâm về cái ờ, mẫu bát mình tung ra thị trường bát này mình tung ra thị trường là kiểm định là kiểm tra rất rõ ràng anh em lên lại thử thêm một lần nữa đó là hai lần bài test nhà mình không bán quán cà phê không bán đường bán chợ anh em nha anh em lên cứ thử hàng ưng hàng anh em đấy kiểm tra độ chính xác xem nó có y chang như cái mẫu bát anh em tung thị trường không và đặc biệt cái loại bát uh, trắng này hay bát hải dương là tất nhiều khách sạn nhà nghỉ là đều có cái mẫu bát để em đi đánh cũng rất là cơ động thôi hay bát long phượng vậy thì anh em yên tâm nhá mình khẳng định luôn nhà mình bảo hành cho anh em ví dụ anh em mình về mình nói được chơi được năm bảy tiếng mà anh em chơi chỉ được hai ba tiếng mình bảo hành đổi bát mới cho anh em luôn nên anh em hoàn toàn yên tâm hay là anh em về bảo là có tang chứng hay là ờ, bảo là soi nó không các bài test mình nói luôn này thử phấn rôm không bị mù mắt đấy tất cả các loại bút dạ xoa trong lòng là ok thử nước sôi nước lạnh ok anh em nhá bao soi ok và đặc biệt là khi mình ăn được tiền mình cầm tiền về mà cái cái trường hợp mình không cần phải lấy bát lại nó đập ra mình khẳng định không có tăng chứng gì có mình kỷ niệm với anh em thêm một cái bát nữa anh em nhá nên kiểm tra so hàng thực tế luôn cái thời buổi 4.0 không ai chơi cái hàng là có tăng chứng anh em nha nên em hoàn toàn yên tâm tất cả mẫu bát nhà mình nhưng em nhớ này bát mà đập nhà mình không bảo hành anh em nha còn tất các trường hợp khác thì mình bảo hành cho anh em đấy đi kèm với các màn soi soi anh em chơi cái loại màn gì thì là mình alo cho mình cái màn đấy cái màn xuống bắp này nó rất là tiện lợi này hay là cái màn ờ, ờ, uh, 63 hay là cái màn iPhone hay là cái màn khuếch 570m đấy là tùy anh em anh em chơi màn gì thì cứ uh, chọn màn để mình gửi cho anh em để tùy cái từng cái địa điểm anh em chơi cái từng loại màn mình khẳng định luôn này vị nào cũng được em nhá soi led này đẹp luôn villa thăng long quân đóm quân chắn soi chuẩn đen đẹp nên anh em hoàn toàn yên tâm về cái dòng bát này cái thế hệ cập nhật mới nhất anh em nhá anh em muốn tư vấn về hàng hóa gọi trực tiếp số điện thoại 0984 3148 thì ngoài cái bát tàng hình không tang không chân xà cái ra nhà mình cung cấp tất cả dụng cụ liên quan cờ bịp máy bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game để hoạt động dạy bài thì không anh em cứ alo mình tư vấn cho anh em anh em ở xa mình gửi xe đò cho anh em gói hàng cẩn thận không va không đập không vỡ anh em nha bát này cái chống va đập rất là khỏe này đây anh em hoàn toàn yên tâm anh em nha thì chào anh em thì hôm nay bên công ty nhà tôi giới thiệu với anh em bộ môn bài lá bịp để anh em biết rằng là trong cái cuộc chiến nào thì tôi đi đánh cờ đánh bạc là bây giờ chơi cái gì người ta tính bịp nhau mà anh em chơi xanh chín nếu chơi nhỏ nhỏ tôi không nói chơi vui tôi không nói nhưng anh em đã chơi đã ăn động đến tiền động vào kinh tế mà anh em chơi xanh chín thì tôi thật với anh em là anh em thua tha rất là vất vả anh em nhá hôm nay tôi giới thiệu với anh em là đầu tiên là các loại dụng cụ để thừa thiếu lá bài đổi bài anh em này anh em cho con bài vào anh em muốn đổi anh em nhìn này rất là đơn giản thôi đây là cái ví đổi bài anh em là tín đồ mua vài lá bịp không xa lạ cái ví à ví đổi siêu nhanh siêu tốc độ không ổn anh em nhá em đi này bài là bài nào được em nhá đấy không nhất thiết là phải bài của nhà tôi bài ai được đấy bài quán tập khóa bài nào đổi được đấy em hiểu rằng là người ta chơi môn gì thì bấm ra này em này không muốn chơi nó bấm ra này thì người ta chơi cái môn gì thì là anh em có thể đổi môn đấy tùy người ta đánh sâm đánh ba cây đánh phẩm hay tiến lên miền bắc hay là binh sập sám bình ấn độ của miền nam anh em nhá đổi rất là đơn giản thôi không gì khó khăn cả để mình chơi này em đổi này thấy chưa không khó gì cả đồ đồ đẳng cấp để em đi chơi hiệu quả trăm phần trăm luôn đấy hay cái áo đổi bài thì thôi cái áo đổi bài này các loại áo mùa đông mùa hè nhà tôi đều có hết anh em nhá đấy chiều cao cân nặng anh em báo tôi là anh em sẽ có một cái size áo đẹp áo này hình thức rất đẹp như này đấy khung hình làm video hơi bé tôi không mặc vào làm gì do đỡ mất thời gian ra áo tôi là áo mới em nhá bây giờ tôi vào chi tiết hơn về đồ đầu tiên là cái ví ví rất là đẹp anh em này em kỵ thoải mái này Đấy, da này da là ví ví nhật anh em nhá đây này có các ngăn đúc chứng minh thư đúc tiền các loại ngăn luôn một công đôi việc vừa đúc tiền vừa không phải mua ví mà lại vừa đánh được đổi bài có cái sạc anh em có dây sạc này đấy đi kèm một cái sạc anh em anh em sạc một lần hai ba tiếng này anh em chơi cả tuần luôn thì cái ví này các loại mẫu này từ ví to ví nhỏ đến các loại uh, ví ví các màu khác nhau thì tôi đều có hết này anh em đúc tiền vào đây đúc tiền ngăn đúc tiền như thường em nhá hàng nhà tôi bảo hành là một năm nên anh em hoàn toàn yên tâm thì anh em chơi làm sao chơi như thế nào anh em này ví từ lúc các em chơi này anh em đừng bao hỏi tôi câu hỏi là anh ơi bây giờ đổi bài như thế thì trong bài thừa bài à ví dụ bây giờ anh em đang cầm đôi ca trong bài đổi thừa bài à em đừng hỏi câu đấy nhá anh em nhớ này anh em đúc vào con nào thì cái cỡ bài sẽ thiếu cái con đấy nhưng anh em biết rằng là bạc cỏ người ta không mà người ta kiểm tra bài của anh em liên tục để làm gì cả ví dụ đây tôi đúc vào con ca cơ đúng không không ai người ta kiểm tra liên tục của anh em trong cái ván bạc làm gì cả tôi đúc con ca cơ thì anh em đánh liêng ở miền bắc mà vô tình em lên nút 8 nút như này đúng không thì anh em đổi rất là khéo léo người ta tố kệ người ta anh em cầm này như này anh em nhìn tôi sử dụng cách anh em rất đơn giản đấy cái con muốn đổi để thấp hơn một tí em cầm này anh em đặt đây đúng không anh em chỉ cần đặt như này này Đấy, đặt như này anh em chỉ cần như này phát là có thể nó có thể ra ngay cho anh em rồi nó không không có gì khó cái này cả anh em này như này di ca cơ đồng hoa luôn thì đánh cái này tôi súng rồi tôi đánh với anh em này đấy thì khi anh em lên lên ví dụ anh em lên một cái ván nữa anh em lên đây một lút đánh liêng ba cây anh em chỉ cần như thế này thôi như tôi vừa nói em cầm này em đặt luôn như này rất là rất là nhanh luôn để anh em đi chơi không mà anh em sợ anh em thua anh em gì này tám chín mười đồng hoa đẳng cấp chuẩn chỉ trăm trăm anh em nhá cái tính năng vượt trội của nó là không ổn đổi siêu nhanh siêu tốc độ một công đôi ba việc vừa đúc ví đi chơi vừa tán gái mà này vừa có ví xịn mà giá cả thì phải chăng Đấy, cái thứ hai đó là đặc biệt là không phải luồn bài nha mình không đi đánh không luồn bài cái này là bài người ta là cứ đi mình chơi thôi điện thoại đổi bài đi đây con iphone 7 này là cái con iphone rất thời thượng này samsung oppo tôi đều có anh em đặt đây em đổi này em này ví dụ em đổi nó y hệt như cái ví em nha em đổi này nha nó không khác cái ví à nó không khác gì cả em đặt đây này em thích đổi con nào đấy tùy anh em đấy nếu em lên cái ván 6 nút như này đúng không em đổi <coughs> đổi con nào đấy tùy anh em 10 nút này đấy anh em muốn đổi lại này đổi lại anh em đặt này đây này biết số anh em này đấy nó ra luôn này anh em thấy không đấy chín nút này đấy tùy anh em nhá muốn đổi nào đổi chín mười nhân đôi này rất đơn giản thôi thì cái ờ, áo đổi bài như vậy anh em báo tôi cái chiều cao cân nặng là anh em có thể tôi sẽ cho anh em cái mẫu áo size S để size L, M hay 2XL, 3XL để tùy vào chiều cao anh em. Thì áo các loại áo mùa hè là áo cọc hay là áo mùa đông nhà tôi đều có hết em nhá. Đây, đây là một cái áo phông này. <coughs> áo rất là thời trang anh em điền cô ăn hỏi cũng được rất là đẹp luôn anh em nhìn này em đổi không đấy thì khung hình làm video này nó hơi nhỏ tôi không mặc vào gì cả còn anh em mặc là chơi đổi nó còn vẫn nhanh hơn cả như này cơ anh em nhỉ đấy, em cứ cho và anh em đổi thôi không có gì khó cả mà cái này không phải học tay nghề em nhá áo pha cũng thế như này anh em cứ alo trực tiếp số điện thoại trên màn hình cho tôi Đấy thì ngoài ra tôi cung cấp tất cả các dụng cụ thiết bị liên quan đến cờ bạc bịp anh em muốn chơi những cái ờ, bộ môn bài lá bịp những cái ờ, đẳng cấp hơn để đánh máy đánh bài được hay là kính áp tròng anh em nhá à, bộ môn sóc đĩa thì các dòng cảm ứng dòng quét ngang đấy, dòng bệ trôn bệ thảm anh em nhá hay điện thoại cảm biến quân vị <clears throat> hay là anh em chơi bò cua tài xỉu thì dùng sáu mặt này hay là đánh ờ, dùng không tang hay là hàng cảm ứng dùng sóc bò cua em nhá thì anh em galo tôi nhà tôi đại lý lớn đã có 15 năm kinh nghiệm thế giới ngầm rồi dụng cụ thiết bị cờ bạc bịp là nhà tôi cung cấp hết để anh em có đồ chơi chuẩn và đặc biệt là giá cả thì phải chăng em lại muốn thử hàng muốn cẩn thận lên bến xe mỹ đình hoặc bến xe giáp bát bến xe miền đông sài gòn để thử hàng thực tế anh em ở xa không lên được để cũng mua đồ chơi thì tôi sẽ gửi qua đường xe khách xe ca hoặc nếu mà xa nữa tôi gửi bưu điện để anh em kiểm tra hàng thử hàng đúng hàng thanh toán để có đồ chơi ba vùng miền bắc trung nam mọi ngõ ngách mọi vùng vùng miền là đều có cái đồ chơi chuẩn em nhá bài là bài nào được mình không luồn bài em ý này bài là bài của ai được người ta cứ đến người ta cầm bài người ta chơi người ta chơi môn sâm thì tôi đổi sâm người ta muốn chơi liêng tôi đổi liêng hay là người ta muốn đánh ba cây tôi đổi ba cây em nhá hay người ta muốn đánh phẩm tôi đổi phẩm hay đánh tiến lên miền Nam tôi đổi tài lá tiến miền Nam đấy em nhá hay là binh sập sám binh Ấn Độ chơi môn gì cũng có thể đổi được đấy em hiểu rằng là khi em đi chơi mà anh em có thể đổi được bài thì luôn luôn mình chiến thắng để không bao giờ sợ thua ta vất vả để đỡ rét mướt mùa đông này nó vất vả em nhá đấy, cảm ơn em xem video